một ngày con lớn lên cũng là lúc mẹ hy sinh một ngày để sống năm tháng dần trôi qua tuổi già sức đã yếu mẹ vẫn âm thầm hy sinh từng ngày sống lo cho con do quá bận rộn hay đó là điều hiển nhiên mà chúng ta đã quên đi tình yêu thương cao cả của mẹ chỉ có mẹ là người luôn tha thứ và mở rộng vòng tay trong lúc ta tuyệt vọng nhất ngày nào cũng phương xa mẹ vẫn dõi mắt trông theo và cầu mong con được hạnh phúc hãy yêu thương mẹ khi còn có thể vì mỗi một ngày mẹ dành cho chúng ta là một ngày mẹ mất đi sự sống cho chính mình